Uh, chào tất cả quý anh chị nhé. Chào mừng tất cả mọi người. Chúng ta đã tiếp tục quay trở lại với kênh Huyền Trang 01 ạ. À, đến với kênh Huyền Trang 01 thì uh, Huyền Trang sẽ đưa ra những cái dự đoán sổ số miền Nam cũng như soi những đường cầu, những con số uh, chốt cho quý anh chị tham khảo hoàn toàn là miễn phí hàng ngày ạ. Và trước mặt quý anh chị đây chính là cái giao diện chính của kênh Huyền Trang 01 ạ. Quý anh chị đi qua thì hãy nhớ rằng để lại cho Huyền Trang một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để được à, cập nhật à, sớm nhất những cái video của Huyền Trang quý anh chị nhé. Thì à, một thời gian qua thì Huyền Trang à, soi kênh cho quý anh chị, à, soi số hoàn toàn là miễn phí rồi. À, thì à, có những ngày thì lượt like cao và lượt xem cao thì có những ngày thì lượt like và lượt xem cũng khá là ít quý anh chị ạ. Chính vì cái lý do lượt like lượt xem của quý anh chị ít quá cho nên là huyền trang à, cũng khá là buồn cho nên là ngày chiều ngày hôm qua à, sổ số có sổ ra thì huyền trang có không lên video nhưng mà huyền trang cũng khá là buồn nhưng huyền trang nghĩ nghĩ lại thì huyền trang sáng ngày hôm nay tiếp tục huyền trang sẽ tiếp tục lên kênh để chia sẻ cho những quý anh chị quý anh chị nhé quý anh chị yêu mến kênh của huyền trang thì đừng quên để lại cho huyền trang một nút like yêu thương ạ cũng như ấn đăng ký kênh quý anh chị nhé ấn vào cái kênh và quý anh chị ấn vào biểu tượng chuông chọn tất cả và có những cái lời nhận xét những cái lời bình luận nào thì à, quý anh chị à, bình luận vào đây ạ à, xong quý chị bình luận quý anh chị nhé huyền trang sẽ à, à, luôn luôn đọc những cái comment của quý anh chị để huyền trang hoàn thiện hơn à, kênh của huyền trang quý anh chị nhé huyền trang soi cầu hoàn toàn miễn phí cho nên là à, không bao giờ có cái, bất kỳ cái khoản phí nào của anh chị cả cho nên quý chị Hãy nhớ rằng đăng ký kênh cũng như ấn uh, like ủng hộ Huyền Trang. Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán cũng như những cái đường cầu đẹp cho quý anh chị chúng ta chơi và tham khảo hàng ngày đúng không ạ? Và trước mặt quý anh chị đây và các bạn mở thưởng của chúng ta mở thưởng ngày chủ nhật ngày à, 19 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? À, chúng ta gồm có ba đài đó là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt ạ. Đối với đài Tiền Giang thì chúng ta có đầu là con số 42 và đuôi là con số 04. Tiếp theo tới đài Kiên Giang chúng ta có đầu là con số 52 và đuôi là con số 15 ạ. Và ở đài Đà Lạt thì chúng ta có đầu 44 và đuôi là 25. Nhìn chung các đầu lô tô thì ở đầu Tiền Giang thì chúng ta có đầu số 2 đã bị câm. Đúng ạ? Đầu số 2 là bị câm. Tiếp theo ở đài Kiên Giang thì chúng ta có đầu số 0 và đầu số 6 đã bị câm ạ. Và tới đài Đà Lạt thì uh, duy nhất chỉ có đầu số 7 đã bị câm. Như vậy thì kết quả đã sổ đã rồi thì ngày hôm nay quý anh chị nào có ăn được đầu đuôi, ăn được lô tô, cắt bài thì Huyền à, Trang xin gửi lời à, chúc mừng đến tất cả mọi người ạ. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được thành công và sẽ à, nối tiếp chuỗi ngày ăn thông quý anh chị nhé. Và sau đây thì Huyền Trang sẽ điểm qua với kết quả của à, các đài cho mọi người được tham khảo đúng không ạ? À, những cái con số Huyền Trang có dự đoán chốt công khai trên kênh cho quý anh chị. Đầu tiên thì tới đài Tiền Giang ạ. Huyền Trang có chốt con 84 và con 83 Thì uh, nhìn trên bảng kết quả thì đầu tiên chúng ta đã thấy ở giải G7 đã có xuất hiện con 84 rồi đúng không ạ? Còn con 83 liệu nó có về hay không thì uh, chúng ta cùng uh, đi dò quý anh chị nhé. Rất tiếc quý anh chị ạ. À, 83 thì ở đây nó có về nó 73 quý anh chị này. À, như vậy thì xin chúc mừng tất cả mọi người anh chị nào có chơi ở đài Tiền Giang có theo ở trên kênh của Đài Tiền Giang à, trên kênh của Huyền Trang thì à, bao lâu hai số thì chúng ta đã nổ được con 84 quý chị nhé và tới Đài Kiên Giang thì Huyền Trang có chốt cho quý anh chị à, xin lỗi quý anh chị nhé đây là con 3223 à, Huyền Trang có đánh 23 lộn 32 nhưng mà Huyền Trang lại đánh à, nhầm quý chị ạ thì nếu mà mọi người chơi thì mọi người sẽ hiểu không có con 3232 không mà 3223 quý chị nhé 3223 ở đài Kiên Giang. Rất tiếc quý chị ở đây có 2233, không có 2332 quý chị cũng khá là tiếc rồi. 43. Như vậy thì đài Kiên Giang của chúng ta đã bị ờ, chặt rồi, không có thu nhập à, gặt hái được thành công quý chị ạ. Và tới đài Đà Lạt thì ờ, Huyền Trang có chốt cho quý chị là con 98 và con 28 ạ. 98 và 28 tiếp tục chúng ta đã có con 98 ở trên à, bảng kết quả đúng không ạ con 28 thì không có như vậy thì tới đài Đà Lạt thì chúng ta lại tiếp tục gặt hái được thành công con 98 đúng không ạ và bao Paulo đầu đuôi số 3 đài à, à, đầu đuôi số 3 đài quý chị ạ 88 65 80 và 45 45 thì ở đây nó về 42 44 cũng khá là tiếc quý chị ạ đây 42 44 cũng khá là tiếc à, 44 phần trăm các chốt còn 45 thì không có rồi 65 thì cũng không có luôn như vậy thì à, điểm qua kết quả ngày hôm nay thì à, kênh của Huyền Trang à, có chốt cho quý anh chị thì quý anh chị đã gặt hái được thành công ở lô 84 ở Đài Tiền Giang và lô 98 ở Đài Đà Lạt đúng không ạ như vậy thì à, tiếp tục là kênh của Huyền Trang lại tiếp tục nối tiếp chuỗi ngày ăn thông với chị ạ à, quý anh chị hãy nhớ rằng đăng ký kênh cũng như like ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé Huyền Trang xoay cầu hoàn toàn miễn phí cho quý anh chị ạ. À, cho nên quý anh chị hãy nhớ rằng à, đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất. Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán, những con số à, có độ chuẩn xác cao cho quý anh chị đúng không ạ? Và tiếp theo thì à, đến phần chốt số công khai vào ngày à, hôm nay cho quý anh chị đúng không ạ? Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2022. Thì à, chúng ta cùng có ba đài đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau à, quý chị ạ ở đây à, thành phố Hồ Chí Minh thì Huyền Trang sẽ bao lô cho quý anh chị đó là con 74 ạ và con 52 rồi tới đây Đồng Tháp thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị uh, con lô 48 ạ tiếp tục con 48 và con 72 và tới đây Cà Mau thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị đó là con 06 là con 42 ạ. Và bao đầu đuôi trong ba đài thì gồm có con số 59, 73, 0, 68 ạ. Và con 01 ạ. Trên đây là những con số Huyền Trang chốt công khai cho quý anh chị tham khảo vào ngày thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ? Thì quý anh chị xem video thì hãy nhớ để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh quý anh chị nhé à, những con số mình đang chốt chỉ là tham khảo cho quý anh chị à, mua sổ số kiến thiết ích nước lợi nhà quý anh chị nhé và à, kính chúc cho quý anh chị có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ an nhiên an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân ạ à, chúng ta sẽ có sức khỏe và chúng ta sẽ có chiến thắng cả thái được thành công mỗi ngày quý anh chị nhé và video của Huyền Trang thì xin khép lại Huyền Trang xin kính chào tất cả mọi quý anh chị ạ à, hẹn gặp lại vào đầu không giờ chiều nay ạ xin kính chào ạ